đọc bên đây là một cái à, cái biển để mình à, đọc là mọi người Trường Dục Thanh được xây dựng cuối năm 1907 do ông Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh là hai người con của nhà thơ nhà văn yêu nước Nguyễn Thông khởi xướng đây là trường tư thục có nội dung giảng dạy tiến bộ ở tỉnh Bình Thuận lúc bấy giờ. Năm 1910, trên đường tìm phương cứu nước, thầy giáo Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã từng dừng chân dạy học tại đây. Tháng 2 năm 1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã rời trường Dục Thanh vào Sài Gòn lên tàu vượt Đại Dương, đi tìm đường cứu nước. Do nhiều lý do của lịch sử trường Dục Thanh đã đóng cửa vào năm 1912. Năm 1978 đến năm 1980, trường Dục Thanh đã được trùng tu, tôn tạo lại nguyên gốc như trước. Bên cạnh trường là nhà trưng bày và cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu được xây dựng và khánh thành vào năm 1986 khu di tích Dục Thanh được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng di tích cấp quốc gia tại quyết định số 235 quyết định văn hóa ngày 12 tháng 12 năm 1986 rồi thì à, đó là những cái thông tin à, ban đầu chúng ta bước vào một ngôi trường à, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dừng chân ở đây dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước thì bây giờ À, TBL à, mến mời quý cô chú anh chị cùng theo chân TBL để xem hiện tại ngôi trường này bây giờ như thế nào nha mọi người Xin thưa tất cả các cô chú anh chị, đoàn chúng ta đang tham quan điểm di tích lịch sử thiêng liêng của thành phố Vĩnh Phan Thiết, đóng là di tích lịch sử Trường Thanh. Đây chính là ngôi trường nơi đã vinh dự đón nhận bước chân người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dừng chân dạy học tại đây trước khi người đi vào Sài Gòn hay đi tìm đường cứu dân cứu nước thì ngôi trường này được xây dựng trước khi bác Hồ đến không thiết dạy học trường Trực Thanh được xây dựng vào năm 1907 toàn bộ ngôi trường này được xây dựng trên mảnh đất của gia đình cụ Nguyễn Thông đó là một nhà thương văn yêu nước quê từ Tân An, Long An ra Phan Thiết lập nghiệp. Và ngôi trường này có nội dung giảng dạy tiến bộ nhất Bình Thuận lúc bấy giờ, trường Dục Thanh. Giảng dạy tất cả là bốn môn gồm có chữ quốc ngữ, chữ Hán, tiếng Pháp và môn thể dục thể thao. Trường có 60 học trò và có 7 thầy giáo. Do thầy giáo Nguyễn Quý Anh, con trai của Nguyễn Thông là hiệu trưởng của ngôi trường này thì xin thưa tất cả các cô chú anh chị năm 1908 sau khi tham gia vào phong trào chống thuế cùng với nhân dân Thừa Thiên Huế thì anh thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời khỏi trường quốc học Huế đi dòng vào mảnh đất phía Nam nung nấu quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước trên bước đường từ Huế đi vào miền Nam anh Thành đã ghé vào dùng mà Duồng thì ngày nay thuộc xã Chí Công, huyện Tuy Phong, Phan Thiết Cách trung tâm thành phố Phan Thiết của chúng ta hiện nay là gần 100 km Tức là Duồng Tuy Phong cũng là gần ở giáp tỉnh Ninh Thuận Thì tại Duồng Tuy Phong, Phan Thiết Anh Thành đã có cuộc gặp gỡ với cụ nghề Trương Gia Mô Đó là người bạn của cụ phó bạn Nguyễn Sinh Sắc Tức là bạn của cha bác Hồ Thì đến Duồng Tuy Phong, Phan Thiết anh Thành đã được cụ nghề Trương Gia Mô hết lòng giúp đỡ, giới thiệu đến trường Dục Thanh Phan Thiết Đại học. Tháng 9 năm 1910, anh thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành chính thức dạy học tại đây. Và xin các cô chú anh chị, khi đó thầy Thành còn rất trẻ, mới tròn 20 tuổi là một trong số bảy thầy giáo trẻ tuổi nhất của trường Dục Thanh. Các học trò đã kể lại những ngày tháng thầy Thành dạy học tại đây. Đó là Ngày ấy thầy Thành còn trẻ, dáng người thanh thanh, vật trắng cao Những lúc lên lớp giảng bài, thầy nhạc giảng bài rất nhẹ nhàng Luôn ân cần dạng dạy cho các học trò Không bao giờ la rầy cũng như quộ phạt các học trò Những khi giảng xong, thầy đều hỏi cả lớp rằng Các trò đã hiểu bài chưa? Và chỉ khi nào cả lớp đồng thanh hô vang Dạ thưa thầy, hiểu bài rồi thì thầy Thành mới cho qua bài mới Và thầy dạng dạy trong sách vở cũng như bên ngoài cuộc sống thực tế ngoài những buổi học chính khóa trên lớp và những buổi học ngoại khóa thầy thành còn dắt các học trò thăm những cảnh đẹp những di tích lịch sử của quê hương cùng với các học trò đi xem hát tuồng hát bội đi cắm trại những đêm trăng sáng người đưa các học trò về dạo chơi trên bãi biển hương chánh ngồi quây quần cùng với các học trò bưng bờ cát trắng thầy kể chuyện đọc những bài thơ ca yêu nước cho các học trò nghe thì xin thưa các anh chị với phương pháp giảng dạy thông qua những buổi tham quan giảng ngoại nên các học trò trường Dục Thanh rất quý mến thầy Thành và các em cũng rất là hiểu bài bởi vì phương pháp giảng dạy của thầy rất dễ hiểu, dễ nhớ và những ngày tháng dạy học tại đây thì thầy Thành còn đưa học trò của mình đến thăm bà con ngư dân nghèo và sống chài Phan Thiết để hỏi thăm về cuộc sống của bà con ngư dân cũng như tập làm quen dần với những cơn sóng gió trên biển khơi để chuẩn bị cuộc hành trình vượt đại dương ra đi tìm đường uống nước sau này của mình. Và hiện nay thì các anh chị đang ngồi trong lớp học nơi mà ngày xưa thầy Thành và các giáo viên trường Việt Thanh dạy bài. Thì các anh chị lưu ý là trong toàn bộ ngôi trường này thì không xây dựng thành nhiều lớp học riêng như trường học của chúng ta ngày nay mà chỉ có một lớp học chung duy nhất. Như vậy là tất cả các học trò của trường dục Thanh đều thay phiên nhau học trong căn phòng này, trong lớp học chung này. Ở đây là bộ hòa đàn trường kỷ của các thầy giáo ngồi đây để giảng bài. Và thỉnh thoảng có những từ khó thì thầy mới lên lớp giảng bài đa số là các trò ngồi tại chỗ để làm bài nên các anh chị thấy trong một lớp học bạn có tới ba dãy bàn ghế và có tới hai bàn đen ở phía trên và sau đây thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ di chuyển đến nơi lưu trú của các thầy giáo học trò Triệu Trực Thanh và chúng ta sẽ rời khỏi lớp học và mời các anh chị chúng ta rẽ phải đến với ngôi nhà ngương thì sau khi rời khỏi lớp học các cô chú các anh chị chúng ta sẽ đến với ngôi nhà ngương đây là ngôi nhà cao ráo và thoáng mát trong công viên phong cách Minh Thanh. Ngôi nhà này có tên gọi là nhà ngư của tiền ngư có nghĩa là cá. Trước đây gia đình Phụng không đã được các dụng cụ đánh bắt cá và làm nước mắm của gia đình mình ở ngôi nhà này. Và năm 1907 khi trường Trường Thanh ra đời để xây dựng thì toàn bộ ngôi nhà ngư này đã được gia đình Phụng Thông cho nhà trường mượn và cũng như là sửa sang lại để trở thành nơi nội trú của các thầy giáo và các nam học trò Thời gian nghỉ học tại đây thì thầy Thành đã ở lại trong ngôi nhà ngư này cùng với các bạn đồng nghiệp cũng như các nam học trò của mình có thể nói đây là nơi ở của các thầy giáo và các nam học trò ở xa nhà và toàn bộ những hiện vật trong ngôi nhà ngư các cô chú anh chị đang thấy đây là chúng ta cũng đều phục chế lại rồi ạ và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với căn gác ngoại du xào và đây là căn gác ngoại du xào ở phía sau trường Dược Thanh thì căn cách này do cụ Nguyễn Thông người chủ của ngôi trường dục thanh này xây dựng cách đây rất là lâu rồi và căn cách này sở dĩ có tên gọi là ngoại du xào bởi vì ngoại du xào có nghĩa là ổ nằm chơi hoặc là tổ nằm chơi thì cụ Nguyễn Thông trước đây mục đích của cụ xây dựng căn gác này để là nơi cụ gặp gỡ những người bạn thân của mình vốn là các chiến sĩ yêu nước đến đây bình thơ bình văn bàn luận chuyện nước non nhưng sau khi cụ Nguyễn Thông qua đời rồi tức là sau năm 1884 thì toàn bộ căn gác ngoại du xào này trở thành nơi đọc sách báo cũng như tài liệu và thời gian dạy học tại đây thì thầy Thành cũng thường lui tới căn cách này đọc sách soạn bài và các anh chị cũng biết là thời gian dạy học tại đây thì thầy Thành không còn gặp cụ Nguyễn Thông nữa bởi vì cụ đã qua đời từ năm 1884 nhưng mãi tới tháng 9 năm 1910 thì thầy Thành mới dừng chân dạy học tại đây nên khoảng thời gian Bác Hồ chúng ta dạy học tại trường Dục Thanh Phan Thiết thì người chỉ có dịp gặp gỡ con trai của cụ Nguyễn Thông tức là thầy giáo Nguyễn Quý Anh là hiệu trưởng của trường Dục Thanh khi đó đã 42 tuổi và thầy Thành thì lúc đó là mới có 20 tuổi thôi à và trong căn gác ngoại du xào là chúng ta đều còn giữ lại được những cái đồ vật quý hiếm những cái hiện vật liên quan đến thời gian các đại học tại đây đó là những hiện vật gốc vô cùng quý giá xin mời các cô anh chị chúng ta di chuyển vào trong để chúng ta tham quan và còn lại trong căn gác nhỏ ngoại du xào này đó là bốn hiện vật gốc liên quan đến thời gian các đại học tại đây đó là bộ phản gỗ ba tấm là chiếc án thư là chiếc tủ đựng sách báo tư trang và chiếc cầu thang gỗ nơi đưa bước chân các thầy giáo lên trên lấy sách bởi vì thầy thành rất ham học hỏi học hỏi trong chính sách vở và chính nhân dân lao động của mình nên những đêm khuya thầy vẫn chưa đi ngủ mà vẫn đến căn gác nhỏ này ngồi đây đọc sách báo cũng như là trò chuyện đàm luận chuyện thời cuộc cùng với các bạn của mình thì một lòng về thăm di tích Dục Canh, nhà thơ Giang Nam đã ghé thăm căn gác ngoại du xào. Ông đã xúc động bồi hồi để lại những câu thơ sao. Ghế này đây, bác ngồi đọc sách. Căn gác này bác không thâu đêm, cây che mát những trò chiêu tuổi trẻ, màu vàng mặt trời lên. Đó là một đoạn thơ nhỏ trong bài thơ Thăm trường sương bác dạy của nhà thơ Giang Nam các anh chị chúng ta search lên Google thì sẽ có được bài thơ này và đó chính là những cảm xúc những tình cảm xúc động của nhà thơ Giang Nam khi về thăm lại căn gác ngoài yêu xào mà bác Hồ chúng ta đã thường đọc sách năm xưa và các anh chị chúng ta sẽ rẽ trái ra sau vườn trụ để thăm những nước và cây khế và xin thưa với tất cả các cô chú các anh chị phía sau trường Thục Thanh chính là giếng nước và cây khế chờ bên cạnh như là giếng nước năm thầy thần và các giáo viên học trò người thân thường lấy nước để tưới cây và sinh hoạt. Và bên này là cây khế. Cây khế này có số tuổi là hơn 100 năm tuổi được trồng bởi bàn tay của cụ bà Nguyễn Thông và ông Nguyễn Thông. Như vậy là khi thầy Thành dạy học tại đây thì đã có cây khế này rồi ạ. Như vậy cây khế này được các hồ chúng ta chăm sóc và tưới nước. Gốc chính của cây khế bị sâu mòn, chúng ta phải lấy xi măng trám lại. Và từ những gốc chính là những nhánh cây sau này vẫn tiếp tục 20 ra hoa kết trái như ngày nào bác dừng chương trình học tại đây và người dân Phan Thiết rất quý cây khế này gọi cây khế này với cái tên trường mến đó là cây khế bác hồ nhớ đến những ngày bác dừng chương trình học tại đây thì như vậy đầu chúng ta biết là chỉ có 6 tháng dạy học tại đây nhưng có lẽ là khoảng thời gian rất là quan trọng để Bắc Phòng khẳng định được ý chí, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước Bắc Bộ ngay từ thời trai trẻ. Và đó chính là niềm vinh dự và tự hào cho nhân dân thành phố Biển Phan Thiết. Bác Hồ đi đã đi xa nhưng tấm gương mẫu mực về thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành và tư tưởng đạo đức trong sáng mà bác để lại sẽ mãi là bài học quý báu cho tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta tiếp bước và noi theo và người dân Phan Thiết Bình Thuận thì luôn in sâu những hình ảnh, những tình cảm, kỷ niệm sâu sắc và đẹp đẽ về thầy giáo Nguyễn Túc Thành. Thì đó là phần nguồn nội dung tóm tắt về những Thục Thanh. Các anh chị sẽ tham quan trong buổi sáng hôm nay. Đây là phòng à, thắp hương kính viếng ờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ờ, mọi người cái à, nhà tranh không biết là đây chắc đây là nhà của bé Hồ theo mô hình nha mọi người tại làng Hoàng Cầu xã Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An nơi anh Nguyễn Sinh Cung Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời và sống năm năm đầu của tuổi thơ ấu mô hình con tàu của ờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đên trên biển để tìm ờ, đường cứu nước nè mọi người chắc ờ, lúc này Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy tên là Nguyễn Văn Ba bên này là khu ờ, bảo tàng nha dạ, mọi người chính trị Đảng Cộng sản Đông Dương 1930 chúng ta sẽ à, di chuyển nhanh để tham quan một lượt nha mọi người nếu có quý vị khán giả nào muốn à, tham quan à, bảo tàng Hồ Chí Minh lại một lần nữa thì hãy để lại một cái à, bình luận nha để TBL được biết chắc có lẽ đây là hội trường từ đây rồi rồi bên nhà thắp nhang sao mình sẽ lên trên lầu à, đừng riêng nữa xíu chút nữa tí là mọi người wow lần đầu tiên TBL tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh ở tại Phan Thiết luôn á mọi người này nếu ờ, chi tiết ra chắc ờ, video này làm chắc cũng lâu lắm á mới tham quan hết á thì mình sẽ đi nhanh một lượt cho mọi người xem nha đây là một tấm ảnh rất là lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng quà cho những em học sinh đây còn đây là những cái kỷ niệm bác à, đi ra nước ngoài rất là quỷ đại luôn mọi người thời chiến tranh công việc à, đi lại từ nước này sang nước khác không phải là một việc đơn giản như cái thời bình bây giờ rất là nguy hiểm luôn nhưng mà Hồ Chí Minh của chúng ta giao du đi lại nước này sang nước khác một cách rất là mình cảm giác rất là thoải mái luôn mọi người cảm giác không có trở ngại gì hết đó. thời hiện đại bây giờ chúng ta muốn đi ra nước ngoài cũng ờ, không phải là một chuyện đơn giản nha mọi người nhưng mà ngày xưa thì muốn đi sang nước ngoài là một cái chuyện hết sức khó khăn gấp uh, muôn quạng thời hiện đại luôn nha mọi người thời đại bây giờ chỉ cần ờ, có tiền là di chuyển sang tham quan những cái quốc gia khác một cách dễ dàng hơn cái thời xưa rất là nhiều luôn thời xưa thì đi rất là khó luôn chưa kể tính mạng có lẽ TBL sẽ dừng chân một xíu ngay chỗ này để ngắm những cái hiện vật khi xưa đôi bàn tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng làm việc trên chiếc máy đánh chữ này. Có lẽ đây là đôi dép cao su của người Ngày xưa mang dấu chân Của một vị lãnh tụ Đã từng mang đôi dép này Nếu phân tích cho kỹ Đi hết tất cả những cái ờ, khu bảo tàng này Và từng tấm ảnh Có lẽ tập phim này sẽ không thể nào đầy đủ hết thì rất mong quý cô chú anh chị và các bạn sẽ đồng hành với TPL qua những à, tập phim tiếp theo để khám phá review kỹ hơn về khu bảo tàng này nha rất là lớn luôn đây nè mọi người cả một cuộc đời vì nước vì dân quên thân sự nghiệp của người hết sức lừng lẫy luôn đây quả thật là một danh nhân văn hóa thế giới không gì có thể chối cãi được ánh mắt rất sáng của người người người sáng luôn á cửa sổ tâm hồn mà đôi mắt của ngài của người rất là sáng luôn đây mọi người đây là một bức uh, tranh ngài đang làm việc thật là không hiểu ờ, vì sao khi bước vào cái khu bảo tàng này tự nhiên TBL ờ, có một cái cảm giác rất là an toàn rất là tự hào và có nhiều cái động lực để phát triển bản thân mình hơn để học hỏi nhiều hơn đó mọi người đây là hình ảnh à, bác hồ với à, vị tướng tài ba kiệt xuất dân tộc việt nam chính là bác võ nguyên giáp nha cả nhà thì đây là những cái à, kỷ niệm những cái bức ảnh có thể nó sẽ không thể nào phản ánh toàn bộ những cái chặng đường cứu nước đầy gian nan của chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính của chúng ta nhưng mà những hình ảnh hiếm hoi này được bảo tàng lưu giữ cũng đã cho ta thấy sự trón ngợp, sự kiên cường bất khuất, ý chí mạnh mẽ và một tấm lòng rất yêu thương bao la rộng bến của chủ tịch chúng ta đây mọi người đây là lớp học vào ban đêm nè có lẽ mỗi bức tranh mỗi tấm hình trong đây đều là một câu chuyện dài đều là những kỷ niệm đáng nhớ và khó nắm bắt được ở một cái thời điểm chúng ta nhìn xem tuy một bức hình rất là giản dị chân chất nhưng muốn đưa bức hình này truyền tải đến quý vị khán giả xem hiện nay thì ngày xưa các phương tiện ghi hình cũng không có dễ dàng nha mọi người cho nên à, những cái bức hình này rất là hiếm rất là quý đây có thể nói là một bức hình Hồ Chí Minh của chúng ta chụp chung với đồng bào anh em nha mọi người thấy không cả nhà nhìn bác ngồi giữa đồng bào lòng ôm em bé ánh mắt sáng ngời mà mỗi người con chúng ta trong lòng đau đáu khôn nguôi một nỗi niềm gì đó có thể bức ảnh này nhắn gửi chúng ta nội dung sâu xa hơn là các dân tộc anh em phải đoàn kết với nhau, bảo bọc lấy nhau. Thì đó chẳng qua là một cái à, nội dung mà TBL phân tích một cái bức hình đó thôi còn vô vàng đây vô vàng những cái tấm ảnh và sau lưng những cái tấm hình này là những cái câu chuyện những cái chặng đường rất dài luôn thì quý vị khán giả nào muốn uh, ờ, TBL thăm lại một lần nữa của cái uh, bảo tàng Hồ Chí Minh tại Phan Thiết này thì hãy uh, cho TBL được biết nha muốn xem cái khu nào nha muốn xem cái à, khu à, bảo tàng và muốn xem cái khu vực nào thì hãy à, để bình luận phía dưới để TBL được biết và TBL sẽ cố gắng thực hiện những cái thước phim cận cảnh và chi tiết hơn về cái nội dung những mọi người muốn biết nha còn bây giờ thì có thể là cái thời lượng của video này cũng ờ, tương đối dài nên TBL xin phép kết thúc video tại đây nha mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các ờ, video tiếp theo ngày xưa này nha mọi người đồng bằng đồng rất cảm ơn mọi người luôn hẹn gặp lại mọi người trong các ờ, video tiếp theo nha kính chúc mọi người một ngày mới xem youtube thật là vui vẻ và bình an bên gia đình và người thân của mình nha